Xin chào tất cả các bạn Trên tay mình bây giờ là một con uh, roi 4 smart RAM 6 g bộ nhớ một uh, là 64GB Con này nói chung là chơi game là, là cũng rất trâu luôn Ai thích chơi game trên máy này cũng ok Đây mình cho vào xem thông số kỹ thuật Đây giới thiệu máy này Đây con này là con roi 4 Tên nó roi 4 Còn bộ nhớ là 64GB đã sử dụng 18,28GB này là tôi sẽ mở máy chi tiết để cho các bạn theo dõi. Nào chúng ta xem đây là cái bo sạc này, có rác ờ, ờ, tay 3.5 nè mic gọi GSM này, chân sạc taxi và các ờ, chống sóng chống sóng đây con dung này, đây cáp màn hình còn đây là cáp giữa bo sạc với bo mạch chính là main CPU flash này khay sim là hai sim nano và một thẻ nhớ camera là nó có 4 camera sau một camera trước camera trước là 13 m. camera sau có 4 camera camera chính là camera to nhất là đối sau là 16 m, 8 m, 2 m, 2 m cứ càng nhỏ thì cái độ cấu hình nó cái mắt nó càng nhỏ thì nó được ít mê và càng to thì cái cái mắt nó tròn nó càng to càng nhiều mê cái dung lượng phân giải của cái ảnh hay video nó được nét và được chuẩn hơn đây là cá phân à, tay này loa trọng này đầu collect màn hình này đầu collect à, cáp nối cái ừ, cáp sạc này chân pin này và cái cái cái cái cái quả pin này rất trâu luôn 5.000 5.000 miliampere này đấy video xin được tạm dừng đây tất cả các máy à, cái cái toàn bộ chi tiết của con à, roi 4 này cái mát roi 4 này được bộc bạch à, được chi tiết này à, xin cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn lại các video tiếp theo xin chào tạm biệt